Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lừa Việt Á cháy đến cửa nhà Vũ Đức Đam, trợ lý ông Đam bị bắt Vào ngày 30 tháng 11, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Văn Trịnh, thư ký Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bị bắt liên quan đến vụ việc Việt Á Theo cáo buộc từ cơ quan điều tra, ông này đã lợi dụng vị trí công tác, can thiệp, tác động các đơn vị cá nhân tại Bộ Y tế để Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm giảm ông Nguyễn Văn Thịnh bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 của Bộ luật hình sự. Trước đó vào tháng 12 năm 2018, Thủ tướng khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thịnh làm vụ trưởng, thư ký, phó thủ tướng Vũ Đức Đam, giữ chức trợ lý của ông Vũ Đức Đam, ủy viên Trung ương Đảng, phó thủ tướng chính phủ. Đây là hình ảnh trợ lý của ông Vũ Đức Đam đã bị bắt Bộ Công an Việt Nam thông báo rằng cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Thịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái với quy định của pháp luật, giúp cho công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại các đơn vị địa phương gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước. Ông Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng được phân công phụ trách các bộ như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Điều đáng nói là từ ngày 5 tháng 11 năm 2019, ông Đàm kiêm chức Bộ trưởng Bộ Y tế và sau đó chuyển giao lại cho ông Nguyễn Thanh Long từ ngày 7 tháng 7 năm 2020. Ngoài ra, ông Vũ Đức Đam còn làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 từ ngày 30 tháng 1 năm 2020 đến ngày 24 tháng 8 năm 2021. Ông Đàm phải chuyển ra chức vụ này cho ông Phạm Minh Chính vì không hoàn thành nhiệm vụ. Đấy là cái phốt mà Trung ương chưa khui ra. Bỗng nhiên, đến cuối cùng của ngày tháng 11 năm 2022 thì trợ lý thân cận của Vũ Đức Đam lại bị bắt. Điều này khiến cho mọi người nghĩ rằng lửa của Việt Á đang táp đến cửa nhà ông Vũ Đức Đàm. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 9, trợ lý của ông Phạm Bình Minh cũng bị bắt vì chuyến bay giải cứu. Thuộc hạ thì dính tới Việt Á với tư cách là Phó Thủ tướng phụ trách Bộ Y tế, từng là Bộ trưởng Bộ Y tế là trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thì không thể có chuyện thuộc hạ làm điều sai trái ngay trong lĩnh vực mình quản lý mà bản thân thì lại không hay biết gì. Thông thường, những gì thuộc hạ vi phạm thì người sếp phải biết rất rõ và thậm chí là chủ mưu cho thuộc hạ thực hiện. Nếu ông Vũ Đức Đam không biết ông Nguyễn Văn Thịnh sai phạm thì ông Đam vẫn vi phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu ông Đam biết mà để cho thuộc hạ làm sai thì ông ông Đam sẽ bị tội là cố ý làm trái. Dù là thế nào thì ông Đam cũng phải có tội. Có điều là khi nào ông Nguyễn Phú Trọng cho xử lý mà thôi. Như vậy là cho đến nay đã có hai phó thủ tướng để cho trợ lý của mình làm vậy Người thứ nhất là phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã để cho trợ lý của mình là Nguyễn Quang Linh liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Ông Linh đã bị bắt vào ngày 18 tháng 9 và giờ đây thì ông Vũ Đức Đam đã để cho trợ lý Nguyễn Văn Thịnh dính đến vụ Việt Á. Đây là hình ảnh chiếc ghế của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang lùng lầy rất mạnh. Xem ra sự nghiệp của Vũ Đức Đam đang gặp sóng gió, là Phó Thủ tướng phụ trách về mảng y tế, đã từng làm Bộ trưởng Bộ Y tế và đã từng làm trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Thì rõ ràng những sai phạm Nguyễn Văn Thịnh đang là chính là sai phạm của ông Vũ Đức Đam, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Lửa Việt Á lại bùng lên, ông Trọng mang ngay cái lò hừng hực đặt trước cửa nhà ông Đam. Không biết rồi đây ông Vũ Đức Đam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 vào ngày 21 tháng 6. Thế rồi thời hạn 2 tháng gia hạn tạm giam cũng hết. Vào ngày 18 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn lệnh tạm giam thêm 20 ngày nữa. Tuy nhiên hết thời gian 20 ngày này thì hồ sơ điều tra vẫn chưa thể kết thúc được. Đây là hình ảnh vào ngày 29 tháng 11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Hằng. Được biết, khoản 2 điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định như sau. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết hạn thời hạn tạm giam, cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát gia hạn tạm giam. Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau. A. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá một tháng. B. Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 2 tháng. C. Với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 3 tháng. D. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam 2 lần, mỗi lần không quá 4 tháng. Trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng thuộc diện tội phạm nghiêm trọng nên được gia hạn một lần không quá 2 tháng. Ấy vậy mà sau khi gia hạn tạm giam lần thứ nhất thì vào ngày 18 tháng 8 cơ quan tố tụng lại gia hạn tạm giam lần thứ hai. Vậy liệu có công bằng với bà Nguyễn Phương Hằng hay không là câu hỏi đang được dư luận đặt ra với Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vào ngày 24 tháng 3 và đến nay đã 5 lần gia hạn tạm giam mà vẫn chưa điều tra xong. Vào ngày 6 tháng 9, thời gian tạm giam 20 ngày cũng kết thúc Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định tạm giam bà Hằng thêm 1 tháng 27 ngày. Đến ngày 4 tháng 11 là hết hạn tạm giam thứ tư. Tuy nhiên, mãi đến ngày 10 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng thêm một tháng nữa. Ngày gia hạn là ngày 4 tháng 11 và ngày 29 tháng 11, công an thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng. Cho đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã 5 lần gia hạn lệnh tạm giam với thời gian gia hạn là 7 tháng. Vậy thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm có đúng luật hay không là câu hỏi. Và đó là điều đang bị rất nhiều người dân trong cả nước thắc mắc. Được biết, trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giam 2 ngày, bà Hằng có livestream tố ông Phan Văn Mãi nếu nói bà Hằng livestream là phạm tội thì nơi bà phạm tội là Bình Dương, sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại ra tay bắt giữ bà? Điều đang nói là đã 5 lần gia hạn tạm giam với tổng thời gian là 7 tháng thì chưa biết đến khi hết hạn tạm giam này công an lại có lệnh tống đạt thêm một lệnh tạm giam nữa hay không. Một số nhà phân tích thì đặt câu hỏi nếu công an thành phố Hồ Chí Minh cứ gia hạn tạm giam vô tội vạ thì chẳng lẽ họ có thể giam cầm một tù nhân chưa được kết tội đến trung thần hay sao? Pháp luật Việt Nam có quy định số lần tối đa để gia hạn tạm giam rất rõ ràng. Và tại sao Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại phớt lờ luật pháp? Đây là hình ảnh liệu ông Phan Văn Mãi có đang dùng pháp luật cho mục đích trả thù riêng của mình hay không? Việc gia hạn tạm giam bà Hằng nhiều lần đã khiến rất nhiều người nghi ngờ rằng đây phải có chiêu trò của ông Phan Văn Mãi. Ông Mãi đã lạm quyền khi để cho cơ quan điều tra dưới quyền quản lý của ông đã 5 lần 7 lượt muốn nữ đại gia này phải ngồi tù để bà bớt nói những điều ẩn khuất về ông Trang. Qua vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, người dân thấy một ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đầy thủ đoạn, lạm dụng quyền lực để thực hiện mục đích chính trị của mình. Tiếng xấu được ém nhẹm thì ông ta sẽ có cơ hội cao để tiến vào bộ chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin